Ờ đi mình ấy Ờ Rồi, vâng, mà xem ấy ờ, con gửi tiền cho bà Thank you. Xin chào tất cả mọi người à, Chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang Và mình là Sa Trường Giang Hiện tại thì à, Giang đang có mặt à, tại à, xã gì nhỉ cô giáo nhỉ? Thôn 1 ừ, Thành Long ạ, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang ạ À đây thì là cô giáo à, bên cạnh là ờ, Sinh Sinh cũng đã giới thiệu cho mọi người và tất cả biết rồi dạ. Thì hôm nay thì à, Giang vào đây cũng là một cái tình cờ, một cái bén duyên với cô giáo Tuyền cũng được cô giáo Tuyền và em là em Thế Anh cũng giới thiệu cho Giang biết một cái hoàn cảnh gia đình ờ, rất là đặc biệt khó khăn và thực sự là khi mà mình được nghe giới thiệu cô giáo giới thiệu là em thế anh thôi ở trên cái ờ, Facebook và có là cháu ở trên tiktok ấy mình rất là hiểu và hôm nay thực tế ra muốn đến đây để uh, chia sẻ tới mọi người là cái hoàn cảnh như thế nào và trực tiếp hôm nay là cô giáo tuyền sẽ là người hướng dẫn ra vào trong đó và tiếp hôm nay cô giáo sẽ Ờ, giúp ờ, anh và ờ, tất cả mọi người vào trong đó để chia sẻ hoàn cảnh của cháu và tìm hiểu hoàn cảnh của cháu như thế nào nhé. À, được không cô giáo? à, anh ơi, đây là nhà em Hằng ạ. Em Hằng thì là uh, bố mẹ à, bố thì đã mất ung thư, uh, còn là mẹ thì đã bỏ đi từ năm 2018. Theo em tìm hiểu thì uh, hoàn cảnh rất là khó khăn và đặc biệt là uh, bố thì mất rồi mà mẹ thì bỏ đi lấy chồng ấy. Như à. như khi mà em ở trên lớp em xuống em em hỏi em thì em tâm sự là mẹ em bỏ đi lấy chồng rồi thì em ở với ờ, ở một mình ấy ba chị em phát ở với nhau còn em em trai của hằng là em út nữa thì lại bị bệnh hen nữa nên là ừ. rất là khó khăn à, hôm nọ này em cũng bảo là em không có xe đạp thì các mạnh thường quân cũng đã giúp đỡ mua được cho em xe đạp cả đồ ăn rồi bây giờ anh vào ừ. xem à. là có nhiều bên mình bây giờ bọn đi làm về mới làm chính mình ở Sài Gòn vâng. chào anh nhá đây là Trâm em gái của Hằng học à, ta. à, nữa. còn một em thêm nữa à. thêm là học lớp 1 ừ. Hằng thì là học sinh trường em trường em là trường tiểu học và trung học cơ sở Bằng Cốc à. Ờ, xã Bằng Cốc huyện Hàm Yên tỉnh Quang thì em dạy ở đây đã 12 năm rồi thì em ừ, đều kêu gọi hết cho học sinh này quần áo giày dép này à, các ừ. uh, à, Mucano hay là đầu năm em cũng đều kêu gọi ấy. thì à. à. Hằng là học lớp 9 9A Ừ. Thì uh, các em năm nay em lại không dạy uh, dạy hàng mà em chỉ dạy từ lớp 1 lớp 8 thôi thì em không không biết được là hoàn cảnh của hàng như thế. Ừ. thì em cũng xin xe đạp hết cho tất cả các em rồi thì cô giáo chủ nhiệm có nói với em là ờ, tuyến ơi em xin cho chị một cái xe đạp cho Hằng đi hoàn cảnh của Hằng khó khăn lắm thương lắm uh, mẹ Hằng bỏ đi từ 2018 ấy mà bố Hằng thì mất rồi ba chị em khác ở với nhau thì hôm đấy em mới buổi chiều đi dậy thì sau một tuần thì em cũng nghe như thế rồi nhưng mà em không có thời gian thế là buổi chiều hôm đấy thì em mới từ trên tầng xuống dậy xong thì em xuống gọi hàng ra em bảo là hàng ấy ra cô nhờ tí thì à. em mới hai cô trò nói chuyện thì em cũng không định quay clip đâu em chỉ gọi là quay để kỷ niệm thôi thì em cũng đăng lên tiktok ấy thì mọi người cũng quan tâm thì xong là em hỏi hằng thì hằng cũng trả lời à, rất là thật hằng bảo là um, mẹ em mẹ em bảo đi lấy chồng rồi thế bố em mất rồi thì ba chị em khác ở với nhau thế thì sau đó là em cũng được các mạnh thường quân quan tâm thì uh, qua mọi người thì cũng đi vào mua luôn xe đạp cho em hôm sau hôm sau luôn em tâm sự là em không có xe đạp ấy thì cũng mua luôn xe cho em xe đạp này xong là mua đồ dùng xong là cùng thế anh cả mọi người nữa hôm qua cũng vào đây thì mua đồ đạc cho em là tủ quần áo này xe đạp tiếp cho em trâm này xe bộ ấy ừ. Vâng, đây là trâm trâm là em thứ hai còn một em nữa em hưng này cũng suốt ngày đi viện thêm. là bị bệnh hen thêm ừ. đây là thêm à thêm thêm, thêm này em út thêm này em út vâng. ừ đây là trâm Trâm là thứ ừ. hai Trâm học lớp 3, 3. Ừ, đấy. Còn em út là học lớp 1 Học lớp à, được học lớp 9 à. Này thì à, thật sự là Giang thì cũng cũng chưa biết là hoàn cảnh cháu nào là hôm nay thì à, chú vào Thì chú không có gì cho con Thì chú mua một ít đồ nha Các cô mua ít đồ à, bánh hoa quả kẹo thôi ừ. à. Nha Thế chị rồi Chị, chị Hằng cả đâu rồi? Đang đang về. À, thế là đó là con uh, thứ hai à? Ừ, Trâm. À. Con tên là Trâm. Trần Thị Bảo Trâm. Ừ, Trần Thị Bảo Trâm. Lớp 3 thành ở Thành Long anh ạ. Ờ, tên rất là đẹp. Trâm thì chưa à. chưa ra đi học em chứ. Thế là Trâm năm. nay con học lớp 3 à. Thế chị đi đâu rồi? Chị ở đâu? À chị ở bên kia à? À thế dạ. tí nữa có, có gọi chị về được không? Dạ có. Có em à. em có gọi. À. Thì uh, thật sự là Giang cũng chưa biết hoàn cảnh này qua cái của cô giáo Tuyền nãy mọi người là được cô giáo Tuyền chia sẻ rồi thì à, thực tế thì nó chính xác hơn và ấy hơn thì còn bản thân Giang thì mình không sống ở đây ấy nếu mà Giang sinh sống ở đây mình tìm hiểu à, hoàn cảnh cháu thì đây nó cũng rất là đây là nhà bà ngoại à đây là nhà bà ngoại của vâng, của, của các cháu wow. Vâng à đấy à trưa à. Ờ. hàng các em về đây là bà ừ. Ờ, hôm nào ấy là bà nấu cơm à. cho các à. các cháu ăn thứ ba về thứ năm là à. chiều cả ngày ấy ừ. thì bà nấu cơm cho các cháu ăn xong chắc cháu lại đi học à thế à vâng nên là mọi người ở, ờ, khu vực này hay là à. cũng uh, các nhóm thiện nguyện ở bên bên hàm biên của bọn em ấy thì cũng uh, cũng giúp đỡ à. từ từ đầu các cháu từ vâng. đầu nhưng mà đúng không? cái uh, cái ừ. cuộc sống của các cháu thì nó sẽ về cái tương lai ấy nên là ừ. nó sẽ kéo dài ấy ừ. không không phải là giúp một lần là là các cháu có thể là là là sống nó nó có đầy đủ mãi được ừ. và nên là ví dụ ăn hôm nay nhưng mà mọi, mọi người sẽ giúp được một thời gian thôi ví dụ ừ. một vài năm nhưng mà đến những cái uh, năm sau nữa mọi người quên đi chẳng hạn Đúng thì rồi. các cháu cuộc sống lại cũng khá là vất vả nên là là uh, nhóm thiện nguyện bọn em cũng, cũng uh, theo sát ừ. theo sát để theo dõi các cháu nó nó như thế nào ấy ừ. khó khăn thì có thể là giúp đỡ được ngay ừ. cùng nhau cùng mọi người cùng kêu gọi à. Và mình cũng à, giới thiệu luôn là em Thế Anh này là cũng đã phát động một cái à, hội thiện nguyện ở Tuyên Quang là hội 5K đấy mọi người ạ. Và bản thân Giang cũng theo dõi em đấy là công việc của em làm rất là tốt. Và thực tế hôm nay mình đến đây thì mình uh, thực, uh, thăm hoàn cảnh gia đình hiện tại là chị gái là chưa về. Còn đây là nhà nhà bà ngoại đúng không? Còn nhà các cháu là ở tận đâu nhà cô giáo nhỉ? Ở đây. À, ngay, trên này à? Vâng, ngay trong này. À, ngay trên này. Vâng. À, hết bà ngoài của cháu năm nay bao nhiêu tuổi bà của con ấy? Năm nay bữa tuổi 61 đấy. 61. À, 61 tuổi à? Ồ, thế con học có được không? Chiêm học có được không? Học giỏi không? Ồ, oh, hiểu rồi. Nhưng mà cố gắng học nhá. Vâng. Ờ, thế là bố bố con mất thì năm anh nhiều chắc lúc ấy Trâm còn nhỏ Năm ngoái. À, à, cuối năm ngoái. Bị ung thư. À, ung thư giai đoạn ừ. cuối xong là ừ. bị mất thế là thế là bố mất là mẹ là bỏ đi luôn à từ lâu trước rồi mẹ từ, đi bỏ à mẹ bỏ đi rồi dạ. từ lâu. xong thì để để lại là vâng. xong là trả chống nuôi con vâng. là bố sau đó là bệnh ung thư vâng. đúng rồi xong mất dạ. mà bây giờ ba ba đứa con là bơ vơ là một ừ. mình là chị gái cả chị hàng à. là vâng. lo cho các hai em hai em à. đi học Vâng. Ồ, nói chị ăn gái rồi. Thứ là nấu nấu ăn, thứ là rồi, tự nấu. Đứng ra. Ồ. Vâng. Và... Lo hết các bạn ở lớp thì cũng kể ấy cũng bảo ừ. thương lắm bọn em thi thoảng hay vào đấy góp mì tôm các thứ mua à. nhà bạn hàng chơi đấy ừ. xong em cũng hỏi thì thật sự là đúng năm nay em cũng không được dạy hàng nên là em không biết trước chứ nếu mà em biết trước thì chắc là cũng quan tâm hàng sớm hơn ấy à. thì bây giờ thì mới biết thì nhóm của thế anh thì cũng biết trước rồi à. mà năm nay em chỉ dạy tới 1 đến 8 thôi Vâng. Thế là trường trước em thì rất là nhiều hoàn cảnh khó trước. khăn. Hằng cũng là một trong những hoàn cảnh rất là đáng thương và ừ. mồ côi cả cha à mồ côi cha cha đấy, xong là mẹ lại không quan tâm ấy thì ừ. cũng thấy rất là thương và thiệt thòi. Hai ba ừ. chị em khắc vơ vơ khắc ở với nhau ấy. À, nhưng mà các con là giỏi đấy. Giỏi hơn các cô các chú hiện tại bây giờ nó là tự nuôi nhau và tự ăn học được và cái nghị lực của các con rất là giỏi. Ừ. Thì hôm nay thì rất tiếc là Giang vào đây thì cũng mong là mọi người là chia sẻ được một hoàn cảnh là ba cháu hiện tại là mẹ ngày trước là bỏ đi thì bố vừa mất uh, ung thư giai đoạn cuối nên hoàn cảnh bây giờ vẫn cháu là còn đang ở với bà ngoại thôi chứ còn nhà cháu là, là ở trong trong kia thôi thì mình cũng chưa biết hoàn cảnh trước kia của nhà cháu nào đây là nhà bà ấy thì do là chị gái là đi uh, ấy chưa về mọi người nhà của uh, ba cháu ở thì cũng uh, một cái căn nhà lá cọ lợp bằng lá cọ vách thì à, bằng tôn nứa người mình đi qua đây trong quá trình mình đợi cháu thì mình cũng ghi hình cho mọi người xem đây là nhà bà ngoại đây là, là vách nứa này thủng hết rồi đây là lá cọ chút nữa thì mình đợi bà ngoại đến chị cả đến mình có thể vào trong nhà để hỏi thăm sau cháu của con sau này là gì cô giáo Yeah. À, ước mơ của Trâm sau này lớn lên làm cô giáo. Ừ, học à, giỏi, đúng không? Thế thì con phải cố gắng học thật giỏi, ừ. nghe lời cô giáo, bố mẹ và mọi người. Ừ. Nhưng mà nghe học những cái điều tốt anh nhá. Ừ. Chú khuyên là cái điều tốt giữa điều ác này, điều xấu là con đừng nên nghe. Con nhớ. Đấy. Nhỉ? đi học các thầy cô ạ đúng rồi học sau này ờ, học thật giỏi xong sau này con có kiến thức còn lớn lên thì con đi làm cô giáo thì cô dạy chữ cho các bạn ngày xưa này các em nhỏ sau này ấy đấy là học ừ, như mình là yêu thương ờ, mọi người hơn nhá nhân như chú biết là hoàn cảnh của con là là cháu một cô ở bây rất là thiếu cái tình thương của cha mẹ người thân những cái vòng tay của của mọi người sự ấm áp mỗi khi mà mình trở về ấy điều đó bản thân giang rất là hiểu khi mình đặt à đấy là chị hằng về rồi à Ồ, oh, chị cả, chị cả về rồi. Bây giờ là chị cả của, của Trâm mới mới ờ, ấy về đi làm về. Đi đi học về. Đi. À đi học à? Dạ. dạ. À. Các bà là cô tưởng đi học. À đây đây là chị cả đúng không? Đây là hàng... Cả năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15. À 15 à, à thế là cháu 15. Nay chú vào cùng cô giáo Tuyên vào thăm nhà, nhà con này gửi cho con một ít món quà cho con cho ba cháu nhá, bà con. À làm việc rồi. À? Ờ rồi cứ cất đồ vào nhà đi tí nữa thì uh, chú ờ, cháu mình vào trong nhà muốn nói chuyện nhỉ. Thì đi vào trong nhà. À đây là là út đây đúng không? Ồ. Vâng ờ, hàng là chị cả người nhá thì em cháu vừa đi học về. Mười năm nay 15 là học lớp 9 nhỉ? 9 9 ừ, đấy. Đây là trong căn nhà của của bà ngoại đó nhỉ? Mẹ của bà ngoại nhà hàng nhỉ? Dạ vâng. À. Thế còn nhà hàng trước là bố mẹ mình là ở trận đấu bên kia bên kia à ở à, bên kia là cũng cách nhà bà này thôi ừ. cái hoàn cảnh ờ, ấy là là hàng thì chú chú, chú hỏi là là xin là bố mất ừ, vì bệnh bệnh gì bệnh ung thư ạ à, ung thư à thì là mất lâu chưa mất được năm sáu tháng được à mất năm sáu tháng à trước đấy thì là mẹ mình ờ, chú nghe cô giáo tuyền hỏi ấy chú có hỏi là là mẹ mình đã bỏ nhà đi được lâu chưa bao nhiêu lâu năm còn nhớ dạ. lâu lắm rồi à không nhớ đúng không lâu lắm rồi 2018 à. năm nay là 2021 à. bốn năm rồi thế là mẹ bỏ đi xong là bố, bố là mất luôn vâng. à là chú cũng chia buồn với gia đình cũng vâng. không biết thì hôm nay đến thăm thì biết được hoàn cảnh đây là em thêm đấy thêm này hay à. ốm đau lắm anh ạ à, bị à? hen à? vâng cũng bị hen à vâng bị hen và thi thoảng đi viện sốt ừ nhưng bố hàng mà mất này là ung thư là, là giai đoạn cuối vâng ung thư giai đoạn ừ. cuối ừ. nhưng chắc là cũng cũng bị lâu rồi nhưng mà mình chưa phát hiện ra ấy. vâng đúng rồi. à đây là trong căn nhà của, của cháu hằng đấy là đây là cháu hằng cháu cả này là cháu trâm này còn thêm. cháu này là thêm. À? thêm à ô oh, con trai là thêm à ô <laughs> oh. hằng thì là chị hằng nga sau này sẽ soi sáng cho hai con là hai em châm ừ, tên cũng, cũng rất là, là là đẹp thế là hoàn cảnh thì hôm nay mình vào với cô giáo tuyền để chia sẻ tới mọi người biết hoàn cảnh của của cháu hằng tại đã đang nuôi hai em ăn học đấy hằng là chị cả nay học lớp 9 cũng khác ở với nhau đấy. Ừ. Hác ở ngày trước là ở căn nhà trong kia nhỉ? Vâng, lúc bố mất là ở trên đấy xong thì sau là ừ. à, mọi người mới kêu gọi giúp đỡ thì năm nay em cũng không dạy hàng thế nên là à. hôm nọ mới xuống hỏi à, thôi hàng cố gắng nhá cố gắng chăm các em bà ban các em này sau này lớn lên ba con thế thôi ở ờ, bản thân chú rất là hiểu thì vẫn học cô chứ nhỉ? Ừ. Ờ. mong vâng cố gắng lớn lên sau này là uh, dựa dẫm ba chị em uh, cố gắng học thật tốt học giỏi Đấy, sau này cố gắng làm những điều tốt là tuy là mẹ mình bỏ đi nhưng đừng trách mẹ nhá đừng đừng hận mẹ mình ừ, mà hãy tha thứ cho mẹ sau này mà mẹ quay về thì vẫn nhận là mẹ mình vâng. chú mong con là như vậy Đúng chú không mong muốn là mẹ mình là đuổi mẹ mình hay như là đừng hát hồi nhá tuy là chú rất là hiểu hiểu về cái cái tâm lý của các con thì là thiếu tình cảm của cha của mẹ nhưng mà mẹ mình thì cũng có cái lý do hay như là mình cũng không biết nhưng sau này là chú cũng mong muốn là mẹ con quay về đoàn tụ với gia đình sau khi mà bố của cháu là cũng, cũng mất rồi nên là mình mình rất là buồn mẹ lấy ờ. chồng rồi mà à đấy à ừ. sao cô giáo biết mẹ lấy chồng à thì em hằng bảo à, thế à? bỏ đi lấy chồng trong clip em hỏi thì hằng à thế à thế, vâng. ồ thế là mẹ lại thế bỏ mẹ đi theo người khác à chắc cũng không về nữa đâu chắc ngày trước là gia đình cũng khó khăn rồi là là con gái đôi khi bây giờ khó nói lắm dạ, thôi kệ thôi ừ. thì em vẫn cố gắng học tốt ừ. mà cô giáo cố gắng là động viên dạ. các em trực tiếp là cô giáo là người dạy thì sẽ hiểu các, các em nhiều hơn à. Thế là ba bà cháu ở trong văn phòng này cũng cũng uh, nhỏ thôi nhỉ ừ. Và hàng dẫn chú ờ, đi xem là đi thăm con nhà để giới thiệu cho mọi người căn nhà hiện tại của chị gái hàng là chị cả nhé mọi người nhé đây thì ở ờ, trong căn nhà thì vẫn nứa thôi đây là cái giường này là bà bà thế nên thì ba con ngủ ở đâu Dạ, ba cháu ngủ ở bên kia À ngủ nhà bên kia à? Bên cậu, nhà chồng cậu cho đi À thế à À thế là bà ngủ đây một mình ở một mình à, Thế thế là à, đấy à Thì bên này là căn bếp nhỏ nhỏ Bên này thì căn bếp nhỏ nhỏ của ba bà cháu bốn bà cháu vâng, để cho này à, nấu cơm cháu là, là hàng là đi học ờ. chung là căn nhà thì cũng uh, vẹn vẹn hàng tầm 6 10 mét vuông cả cái nhà bếp này thực tế là mọi người cái vách nứa này nó hở này dù mùa đông mùa hè không sao nhưng mùa đông thì nó lạnh gió được bằng lá cọ này cũng rất là nguy hiểm nếu mà đốt như này thực sự là mọi người là như dù không có người lớn này rất là dễ đấy à, nó không không không không an toàn nếu mình lần này phải ra là bếp lửa mà bên này thì là cái chạn nhỏ nhỏ của cháu à nó thấy lên nhàn nhỉ ừ. hôm nay mình vào chia sẻ đây thì nếu à, mọi người mà xem được video ngày hôm nay ấy, về biết hoàn cảnh của à, cháu Hằng cũng như là cô Tuyền cũng đã dẫn mình vào thì hãy chia sẻ tới à, rất là nhiều người để mọi người biết đến hoàn cảnh của cháu ngày trước là ngôi nhà của cháu là ở trên nhiều còn rất là khó khăn nữa cơ thấy cô giáo Tuyền bảo ừ, chúng ở với bà đấy nhà bà cũng bà bà cũng khó khăn và giờ đây là cháu còn phải nuôi hai em nữa hai em dưới ăn học mong mọi người là chia sẻ tới ờ, nhiều người để mọi người biết đến hoàn cảnh của cháu và mong mọi người là chung tay mỗi người một chút mọi người có thể ờ, bớt đi một ờ, bát gạo hay là mọi người có thể bớt đi một ngày đi nhậu hay là một ngày mọi người đi tiệc tùng để có thể là san sẻ cùng ba cháu để giúp cháu sau này có một tương lai nó tốt đẹp hơn đấy dạng rất là mong như vậy vào đây thì mình cũng chia sẻ thế nhưng mà biết hoàn cảnh của cháu thế là bà cháu lại không được về trường cái gì trường tiểu học và trung học cơ sở bằng cốc ạ à bằng cốc à trường tiểu trường. học và trung học cơ sở bằng cốc bằng cốc à xã trung bằng cốc huyện trung cơ sở nhỉ bằng cốc à, à, à. từ đây ra trường của con có sao có cháu sao đi từ đây đi xe đạp thì hết khoảng bao nhiêu cây số từ đây ra đấy nhỉ sáu bảy cây để gian trường Xe hỏng thì không nói không biết À xe đạp của con là hỏng Thế hôm hôm oh. trước là cô quay clip rồi hôm sau là các mạnh thường quân giúp luôn Thế là sáng hôm sau cô đi mua xe đạp luôn cho xe đạp. À ngày trước là hàng đi học là cũng không có xe đạp vâng. Đi bộ ờ. sáu bảy cây Ừ 6 ừ, 7 cây số Là là không có xe đạp đi học Nhưng mà hàng học có được không? Là học sinh giỏi không? Không, học bình thường À bình thường à. Nhưng mà thôi cố gắng học người ta nói là um, chăm chỉ miệt mài sẽ thành tài đấy cần cù mà bù thông minh mà nhà ví dụ mình không thông minh này mình không giỏi ra này khác nhưng mà mình cứ cần cù đi mình chăm chăm chỉ chỉ những con kiến ấy thì cái con là chú nghĩ là con sẽ học được thế là mong là châm mình ngồi nói chuyện với hàng thì ờ, chia sẻ để biết hoàn cảnh cháu nhiều hơn cuộc sống hàng ngày thì uh, Dính ra của hàng thì à, là sáng là đi học này Chiều về giúp bà Phải em ăn nhỉ Thêm nhỉ Thì chia cho cả em ăn lấy nhé ừ. Em rồi đúng không? Ừ, ừ. Muốn làm làm nào làm nhưng mà có tiền để nuôi hai em Cái mặt là như vậy đã ừ. Đấy Thế nên còn cố gắng học hành nhá ừ. Đấy Mình các chú cô các cô thì rồi. Đấy các cô các chú thì lúc nào cũng ở bên nhưng mà rồi nhưng mà hàng cũng phải có ước mơ sau này ví dụ làm cái gì nhỉ con thích làm cái gì sau này lớn lên làm giáo viên à hay làm bác sĩ hay là kỹ sư hay là làm ngành gì đó ừ. thì mình có ước mơ thì mình mới ờ, phấn đấu cũng học thật tốt học thật giỏi thì ờ, sẽ nuôi hai em nhờ ăn học thêm là... ngày nhá ăn uống à nhá thêm nhá vâng. ăn nhiều vào vâng. nhá vâng ạ con vâng đi vâng ừ ừ. thêm là ngoan mà thêm ngoan ai ngoan ba chị ba, em ba chị ai ngoan đều ngoan lễ phép Đấy. hàng ngày là hàng là chị cả sẽ là người à, chủ chốt trong gia đình là nấu cơm này chăm sóc hai em này rồi là sau này đi làm mong muốn là có học phí để đóng cho hai em muốn để đi học ừ. nói là mình tâm sự với hằng thì à, là em ấy cũng, cũng nói thật thôi thì vì hoàn cảnh hôm nay mình vào với cô giáo tuyển đấy thì có một chút tâm sự với hàng thì chú cũng mong là con các con sau này cố gắng học thật giỏi này nghe lời ông bà này và mọi người nhỉ ừ. nói chung là là ừ, cái ờ, cuộc sống hàng ngày của các cháu diễn ra đấy mọi người sự là cháu một côi này mình không nói đâu nhưng mà ừ, những cháu bình thường đấy mà không sao mà cháu một côi thiếu đi sự Tối à, vòng tay yêu thương của bố, bố mẹ gia đình ấy thì là các cháu lớn lên sẽ thiếu tình thương dạy dỗ của cha mẹ là thiệt thòi rồi giờ phải nhờ vào xã hội rất là nhiều và cũng nhờ vào tất cả các mạnh thường quân Đấy, trong và ngoài nước cũng là được để à, mọi người chung tay giúp đỡ cho ba cháu là sau này có cuộc sống rồi là cháu phải học hành phải nuôi ba em nữa cơ nên rất là vất vả mình rất là hiểu Trâm thì trắng hơn hàng nhỉ à. ừ thêm được cái cười tươi nhà nụ cười tươi ừ. ngày trước thì mà ừ. không không phải bố mà chưa ừ. mất đi thì có phải đi làm ruộng hay là là là làm lấy củi hay là làm gì không có làm làm gì đi cấy à vâng. đi cấy với đi lấy củi à thế bây giờ dạo này có phải đi làm nhiều không có làm làm cái gì ruộng bên à. thế à, vẫn làm ruộng à vâng. ừ. ừ. có biết làm không có à? đấy mới lớp 9 mà biết đấy làm ruộng đơn giản đâu Tôi cố gắng nhỉ Mình phải vượt lên số phận Mình phải sống thật là tốt đúng không Để sau này mình có ích Mình nuôi được hai em trưởng thành đúng không Mình cũng trưởng thành nữa Cố gắng có vấn đề gì khó khăn Thì có các cô các chú ở đây cũng sẽ theo sát em Suốt Nên không phải lo nhá Không phải suy nghĩ, không phải buồn Đấy À, những lời cô giáo ờ, động viên này tâm sự này thì à, chắc chắn là sẽ là rất là bổ ích cho các con cho bà cháu nhỏ Tôi còn rất là nhỏ, chị thì chị cả này học lớp 9 rồi Giang mong rằng là mọi người hãy chia sẻ lan tỏa cho Giang những ờ, hoàn cảnh khó khăn nhất là các cháu mồ côi để để giúp đỡ được cháu phần nào chung tay thì khán giả với các cháu khó khăn trước mắt đã tôi nói là đang rất là cảm ơn để mong mọi người là hãy lan tỏa chia sẻ cái sự yêu thương tới tay những nhà hảo tâm những tấm lòng vàng mong muốn giúp cho cháu để sau này là có cuộc sống nó tốt hơn đấy ở đâu bên uh, anh anh giang này đang bị ở bên yên bái à yên bái ạ ừ. chắc có lẽ là giang cũng ờ, phải xin phép được uh, về cùng với mọi người thôi mình cũng uh, xin phép được khép lại video của mình ngày hôm nay ở đây thôi và giang xin hẹn tất cả mọi người là dạ, ở những à, video và clip sau à, đến thăm các cháu à, mình tiếp tục chia sẻ hoàn cảnh của các cháu sau để cho mọi người cùng biết rõ hơn về cuộc sống hàng ngày của các cháu diễn ra như thế nào à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người là ở video tiếp theo nhé